các bạn. Những làn điệu trèo mẫu qua sàng lọc còn lưu giữ đến ngày nay đã trở thành tài sản quý giá của dân tộc. Nghệ thuật trèo rất phong phú, ở từng làn điệu đều hàm chứa những cung bậc tình cảm của đời sống văn hóa dân gian, thấm đậm chất liệu cổ truyền, độc đáo và đa dạng. Chương trình dạy hát trèo lần trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn làn điệu lấy lơ và điệu đảo liễu. Chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với điệu sa lệch tranh trích trong vở trèo Lưu Bình Dương Lễ, lời cổ qua phần truyền giảng của nghệ sĩ nhân dân Văn Mờn. Trước khi vào phần học hát hôm nay, nghệ sĩ Mộc Miên và nghệ sĩ Mạnh Hà gửi tới quý vị và các bạn điệu Sa Lệch Tranh lời cổ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. chiều tà lỡ chuyến sang ngang câu thơ đáng giá nhìn vàng cũng nên kìa nàng để ý nhìn xem ông chài đầu bạc ghé thuyền ái ân tóc cụ bạc như cước da cụ đỏ như bồ quân hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên quý vị và các bạn. Giờ học hát hôm nay, chúng ta sẽ đến với làn điệu xa lời chinh lời cổ trích trong vở trèo Lưu Bình Dương Lễ. Cái bài hát này là chỉ có chỗ mở chỗ thân bài và chỗ nhắc lại thôi, không có chỗ mở đâu Tính chất của nó lưu luyến, nhớ nhung, yêu mến, đôi khi ghen tuông và buồn buồn thảm cũng có đây nó là một cái loại làn điệu có thể nói là rất là đa dùng cho tất cả các vở mà như à, các em sau này sẽ biết rằng là hầu hết các vở diễn của chúng ta nhất là những vở hiện đại thì coi như vở nào cũng có sai lệch chênh, cái chức năng là nó đơn ca và khi nào mà thật cần thiết thì người ta sẽ dùng cái phần xếp gọi là xa lệch chênh chuyển xếp còn ở đây là chúng ta chỉ học có sai lời danh không thôi và khi chúng ta hát lên bên cạnh những lời thơ chúng ta có những tiếng đệm là y a ới thời này à, vân vân và cái tính chất thì các em đã nghe nhưng mà do cái tính chất rất đa dụng của nó cho nên là có khi các em sẽ thấy rằng người ta hát rất vui như cái lần như cái lời thơ này và cũng có thể hát rất buồn như là cái lời thơ bạc nó chả vừa thôi ai đem lạng vàng sánh với bạc nó chả vừa thôi cái tình duyên nó chắc trở như thế thì cũng là thơ lục bát nhưng người ta lại phải hát chậm và nhấn chữ cho nó bộc lộ được cái sự tha thiết mong nhớ đấy thì cái làn điệu sa là chênh của chúng ta nói về cái mặt ừ, tính chất chung là nói như vậy chúng ta sẽ học từng câu một và các em nhìn thấy đây ở đây có những gạch chân và gạch chéo từ đầu đến cuối cả chỗ hát tất cả đều như thế cả gạch chân tức là nhịp nội nội là trong cho nên tiếng ngõ này đập vào cái chữ này còn đây gạch chéo là nhịp ngoại thì khi nhịp ngoại đã đã kêu rồi thì mới hát cái chữ nào đây các em hiểu không nào tất cả những chữ ở trước và sau của gạch chéo đều là gọi là nhị ngoại nó là ở nhị ngoại Đấy. thì từ đầu tới cuối các bài hát tất cả các làn điệu trèo không có cái nhịp nào ngoài cái nội và ngoại cả có điều là có khi nhanh thì dành cho những làn điệu vui chậm lê thê thì dùng cho những làn điệu buồn Đấy. bây giờ à, chúng ta à, các em nghe tôi hát một lần cái làn điệu này lạc chốn đạo nguyên đi ơi nào ý, nào tưởng đâu thế mà ta lạc ý chốn đạo nguyên chứ nghinh hương mà kỳ ngộ y ơi ơi à mà để thiên duyên chứ thiên duyên sánh bày ơi cũng y cũng nhờ ơn chữ tay thời ông y nguyệt kéo xe y dây y, y, bây giờ chúng ta học từng đoạn một nhé các em nghe này nghe tôi hát trước này lạc chốn đào nguyên đi ơi nào nào tưởng đâu thế mà ta lạc y chốn đào nguyên chư nghinh y hương mà kỳ ngộ y hai một lạc chốn đào nguyên y ơi nào y nào tưởng là này hai một lạc chốn đạo nguyên ni ơi nào ý, đường đâu thế mà ta lạc đi đạo nguyên chữ minh thời hương mà kỳ ngộ cảm ơn các em học rất nhanh à tiếp nhá ơi ơi a mạng để thiên duyên chữ thiên duyên sánh bày ta đây đây nhá à, ơi hai một ơi ơi a mà để thiên duyên chữ thiên duyên sánh bày ngồi thay hát lại ơi ơi cũng y cũng nhờ ơn chữ tay thời ông y nguyệt khéo xe hỉ dây y, y, y, một hạt ơi cũng y cũng nhờ ơn chữ tay thời ông lại nhá lạc trốn đào nguyên hài một lạc trốn đào nguyên ý ơi xanh bay ơi cũng nhờ ơn chữ tay thời ông nguyệt kéo xe dây cảm ơn các em hát rất tốt à, bạn đằng sau các em hát uh, một lần sau đến lưu không thì bàn đằng trước hát nhá bây giờ bàn đằng sau đứng dậy lạc chốn đào nguyên hài một lạc chốn đào nguyên đi cả chúng ta hát một lần xong ta chuyển sang tổ thứ hai nhá lạc chốn đào nguyên hai một lạc chốn đào nguyên đi ơi nào nào tưởng đâu học sang chỗ thứ hai nhé cao độ và nhịp vẫn như chỗ thứ nhất đấy chỗ này là chi chủ nhắc lại mà nhắc lại thì giống như chỗ đầu mừng ông ơi nguyệt mà xe dây ơi cũng y cũng nhờ ơn chữ tay ông y nguyệt khéo xe dây khéo là y đưa cô nàng nghĩ đến y ơi ơi a mang để chốn này chứ chốn ý này với ta Đấy. mừng ông ơi nguyệt mà xe dây hài một mừng ông ơi nguyệt mà xe dây em hát lại à, cố gắng hát cho đều nhé mừng ông hai một mừng ông ơi nguyệt ngày mà xe dây chốn này chứ chốn này với ta ơi thuyền ý, kìa thuyền ai đấy ai đã ghé bên bờ ý, từ đầu đến đây luôn nhá mừng ông hai một mừng ông ơi nguyện vì ma xe dây ơi bây giờ uh, thấy là các em hát thì là khá là chắc nhịp và thuộc lời nhưng có điều là về mặt không khí của cái bài hát này là cái bài hát mà anh chàng Lưu Bình anh ấy được lấy một người vợ trên trời dưới xuống cho nên anh rất vui cho nên tất cả chúng ta phải hát vui lên nhé hát lại này hát lại chùm một chỗ nữa nữa chúng ta chuyển sang thứ tổ thứ ba mừng ông giờ chúng ta vì ờ, thời lượng có hạn cho nên chúng ta chuyển sang số thứ ba thời là đã ý ghé mà bên bờ ý, kia là thuyền thuyền ai đấy ai đã ý ghé bên đi bờ chưa đón ý, người tài tử ý ơi a mà để cùng là chứ cùng là giai nhân ơi tình tình ta tình ta thôi trong y giá chẳng y ngần y, y, y, à, chúng ta lại có nhạc điện nhá bàn trước à, đứng lên hát à, tuổi thứ ba <coughs> em đạp vào tình đây đã như vậy là tất cả các em đã đi qua ba chỗ hát sai là trinh bây giờ tất cả chúng ta cùng hát một lần cả ba chỗ và coi như chúng ta sẽ kết thúc cái bài hát này ở đây mời các em đứng dậy là chốn đào nguyên hai một là chốn đạo nguyên ni ơi ơn tất cả các em. Thưa quý vị và các bạn, qua làn điệu Sa Lệch tranh mà nghệ sĩ nhân dân Văn Mờn vừa truyền đạt tới quý vị và các bạn, hy vọng quý vị và các bạn biết thêm về làn điệu trèo này. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng xem lại làn điệu này một lần nữa qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Mộc Miên và Mạnh Hà, nhà hát trèo Thái Bình. chiều tà lỡ chuyến sang ngang câu thơ đáng giá nhìn vàng cũng nên kìa nàng để ý nhìn xem ông chài đầu bạc ghé thuyền ái ân tóc cụ bạc như cước da cụ đỏ như bồ quân hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên